Xin chào anh em quay trở lại với điện tử Tấn Tuân thì uh, thưa anh em hôm nay điện tử Tấn Tuân sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm để chơi uh, sóc đĩa bịp uh, đang rất là hot trên thị trường hiện nay và chính là những con bát tàng hình uh, bát tàng hình không tang anh em ạ bát tàng hình không tang uh, <coughs> tại sao lại gọi nó là bát tàng hình không tang vì anh em nhìn này mẫu mã của những con bát tàng hình này không khác gì những cái bát ăn cơm bình thường cả khi đi chơi sóc đĩa anh em chỉ cần luồn được bát vào thôi là anh em sẽ là người chiến thắng 100 phần trăm bát tàng hình không tan à, ờ, tôi sẽ test thử cho anh em soi con máy này không tan tích gì cả à, anh em nhìn này soi qua đèn đít bát rất là trong và đẹp nhìn này Đấy, cạnh bát này không hề tăng tích gì cả Đấy, đúng không anh em ờ, mẫu mã bát thì đây là một con bát trắng nha anh em à, còn rất là nhiều mẫu khác mẫu ờ, bát long phương bát ngọc bát nhựa Đấy, tất cả các loại bát bên uh, ờ, tấn tuất casino đều có anh em ạ Đấy, anh em nhìn không tăng tích gì cả Đấy, úp bát vào anh em nhìn này rất là đẹp đúng không ạ kiểm tra thoải mái đập ra thì uh, nó sẽ vỡ theo cái nếp của nó nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm chơi xong đập bát thoải mái Đấy, bộ sạc của nó này bát là sạc không dây nha anh em rất là tiện lợi cho anh em chơi sóc đĩa bịp khi anh em mang bát vào đảm bảo 100% anh em sẽ chiến thắng thì uh, kết hợp với con bát này anh em sẽ cùng các phụ kiện như là màn rung đây tôi sẽ chơi cho anh em xem này. Đấy. đây là một bộ màn của nó anh em nhìn nhé bộ màn à, bát đây nhé đây là một con bát tàng hình khiển gì này bấm cho anh em xem sấp đôi đúng không ạ nhìn rất là rõ nét đấy anh em nhìn đi sóc nhé sóc và bấm cho anh em xem sóc tơi thoải mái xuống kỹ thuật anh em ở ngoài sẽ cầm một cái màng và một cái khiển như thế này cộng cộng với đó là một bộ rung nữa sẽ bấm cho anh em đó ba đen nhìn chuẩn xác không anh em ba đen rất là chính xác Đấy, đây là khiển nhá con bát khiển này rất là tiết kiệm pin khi anh em ấn thì camera nó mới mở mắt còn khi anh em không ấn khiển thì nó sẽ không mở mắt bộ khiển của nó đây này anh em khoảng cách thì uh, tuyệt vời luôn 20 mét thoải mái đấy ba đen mở ra cho anh em xem này ba đen chuẩn không ạ đấy xong tiếp này đấy kỹ thuật ở ngoài bấm khiển sấp đôi đấy chuẩn không anh em 100 phần trăm sấp đôi này xuống hết sấp đôi đấy anh em nào mà xuống sấp đôi thì xuống tất tay sấp đôi mở đấy chuẩn xác 100 phần trăm ừ. ngoài cái màn dây này ra bên tôi còn rất là nhiều loại màn khác màn 1280 uh, ờ, màn uh, hoặc 300 đấy anh em thích loại mà nào cũng có đây cho anh em xem ba trắng này anh em kể cả là đánh bảng vị nhá đánh bảng vị cũng chuẩn sang 100 phần trăm đấy chuẩn sang ạ à, vị đĩa hoàn toàn là xanh chín cả anh em chỉ cần luồn được cái bát này vào thôi đây sóc cho anh em xem to màn này khiển anh em nhìn từ từ, đấy mở chuẩn xác không từ từ, rất là đơn giản cách chơi uh, chi tiết anh em cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình 0844 17 9 hoặc là anh em có thể lên tận cơ sở để ờ, test thử trực tiếp sản phẩm Đấy. anh em ờ, đến thì cứ mang vị của mình đến mang vị mang đĩa của mình đến còn chúng tôi sẽ mang bát ra Đấy, cho anh em hoàn toàn có thể yên tâm sấp đôi này thấy chưa chuẩn xác 100 phần trăm anh em ạ anh em nào mà muốn thử hàng thì cứ liên hệ cho tôi à, anh em có thể đến các bến xe như là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông hai cơ sở của bên Tấn Tuân Casino ở bên đó đấy sẽ tiếp đón anh nha ba đen lẻ này xuống tất tay lẻ này đấy chính xác trăm phần trăm lại ba đen tiếp nó chuyển sang đúng không anh em thì đấy chi tiết anh em cứ liên hệ không tám bốn bốn một bảy từ vị trí à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy ấn nhớ ấn đăng ký kênh xin uh, chào toàn thể anh em